Địa ốc Fasta xin kính chào quý anh chị, xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm tháng 9. Đầu tiên là một lô đất ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường 11, diện tích 200m2, sổ nông nghiệp phân quyền 6 nhà, giá 1,2 tỷ, hướng Tây Bắc đường ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 10 km, cách đường lớn 1 km, giao thông thuận tiện, đất thoáng, diện tích rộng, giá cả hợp lý để đầu tư, nghỉ dưỡng lâu dài. Tiếp đến là một lô đất ở thị trấn Lạc Dương, diện tích 235m2, sổ riêng xây dựng, giá 4,32 tỷ, hướng Bắc, đường nhựa ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 9 km, 2 phút tới bùng binh thị trấn Lạc Dương, bán kính 2 km, gồm Ủy ban Nhân dân Lạc Dương, chợ, trường học, ngân hàng, bưu điện, khu dân cư đông đúc, view cao thoáng, thích hợp nghỉ dưỡng, đầu tư đất nền. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất ở đường Trần Thái Tông, phường 11, diện tích 2.768m2, sổ riêng nông nghiệp, giá 16,6 tỷ, hướng Tây Bắc, đường xe máy dễ đi, ô tô để cách đất tầm 100m, cách trung tâm Đà Lạt tầm 6km, cách đường lớn 1,5km, trên đất có nhà lồng cố định, điện nước đã bắt tận đất, thích hợp làm farm, đầu tư. Cuối cùng là một lô đất ở đường Nam Hồ, phường 11, diện tích 249m2, sổ riêng xây dựng,